bắp vâng. đúng rồi đúng rồi chân trước làm trước luôn thế làm lại làm chậm này một một này hai này ba này Đấy. Để cho